Yo, Đấy mọi người ạ Thì hồi ờ, nãy giờ từ sáng giờ là Hải cũng làm xong cái căn nhà túp lều lý tưởng để tối nay có chỗ để ngủ rồi Thì bây giờ cũng đã muộn rồi nên là Hải sẽ chuẩn bị nấu cơm và hôm nay thì Hải sẽ review cho mọi người xem một cái món quà mà Hải mang theo nha đây này cái nồi cái nồi này không phải nồi siêu to khổng lồ không phải gì hết nhưng mà một cái nồi hơi bị đặc biệt lại <laughs> có mỗi cái nồi <laughs> người sắt đẻ quên không đi review đấy ăn được vậy rồi nhân vật đến lúc ờ. nào cũng đến sau ấy tân ơi Giới thiệu với mọi người món cá kho làng Vũ Đại Đấy, là cái món đặc biệt chứ cái nồi này nó có thể tăng thêm view luôn đấy Đấy, nhưng mà bỏ cái nồi sang một phần đã Bây giờ thì anh em mình xuống gầy bếp nấu cơm sau đó thì đi ra kia bắt cá đây chỗ này anh ơi chỗ này em thấy nước có nước ừ. uy tín luôn đây giờ... chỗ này để em đóng cọc cắm tiêu cho <laughs> đây cắm tiêu cho rồi đấy <laughs> không tao mà đào có <laughs> nói chung đường nào mình phải đào một cái để mình nấu cơm nấu nước chứ thì đào với con nước chứ anh ăn, ăn đào ở đây đi anh em mình phải ăn nước sạch chứ không thể nào mà mà mà mà mà ăn nước bẩn được cái tiêu thì ở đây mà ăn vẽ vòng vậy thì vẽ lại vẽ lại vẽ lại vẽ lại thì đây vừa lòng mày chưa đấy cái tiêu nó phải đấy. ở giữa nó hơi là trong cái này một chắc tí. là đấy. chắc anh đào một tí là là phải đi kiếm cái cây dễ đào chứ con dao này hơi khó đào ạ rồi để để em đi kiếm cái cây cái cây bác kiếm cây nào mà ấy. cây chuyên đào hố luôn về là phải kiếm cái cây cũng được đấy <laughs> cây chuyên đào hố mà lại cây đấy thôi chứ đào đến khi nào mới được em à. đây rồi nước đây rồi đây nấu cơm vì ở trong rừng nên là mình sẽ tiết kiệm nguồn nước <laughs> nên là mình chỉ nấu cơm cho nó chín thôi chứ mình không cần phải vo gạo nữa tại vì gạo thì cũng đa phần là cũng sạch rồi bây giờ ba anh em thì mình sẽ cắm hai chén cho bữa tối luôn đây ba chén gạo chén gạo này thì hơi nhiều nước rồi cho bớt nước đi rồi đây tầm này là vừa lấy cái nắp vung này. cái nắp vung xuống nấu cơm trong rừng thì thôi chứ đừng nói cơm dơ ngon cơm dở gì hết chỉ cần có cơm mà ăn thôi là đã quá tuyệt vời rồi đây là cái bếp hồi nãy mình đã dựng lên bây giờ thì tiếng nhà rông đã bật bùng bắn lửa nên là bây giờ mình sẽ dùng lợn thế gác cơm rau ở đây đây đây đây là mọi người ơi ở đây thì có cây nó đã già và nó chín rồi này nó đã có quả chín rồi này mọi người mình sẽ bóc cái vỏ của nó ra ở đây đây là quả đã chín để mình ăn thử cho mọi người xem nào uhm. ngọt ngọt thanh thanh ngọt tự nhiên so với vị đường nên là rất là ngon luôn cái quả này ăn ấy mình ăn thì cũng nó tránh tình trạng mất nước trong cơ thể mình ấy. Thế là thì nữa hái lên làm món tráng miệng rau đã. cái vùng đất này là một cái hồ lớn luôn nhưng mà đây là mùa mùa tưới rồi người ta đã hút hết nước rồi ấy. ngày xưa là nước hồ nó phủ hết cái cái cục đá này luôn nên là đá ở trên, trên này nó rất là nghêu sò ốc này nó bám ở đây nên là nước rút là nó còn quá trời vỏ này mọi người này đấy đây là đây thì rau rừng bao sạch lưới thì mình thả dưới kia ừ. rồi thì mình thả cũng được 30 phút rồi thì bây giờ mình à, gỡ một đoạn trước để mình cầm lên cho Hải nấu ăn trước tại vì bây giờ là thật sự là quá đói rồi nên là mình à, không thể nào mà đợi để nhấc hết cả mẻ lưới đi lên được bây giờ bọn mình sẽ nấu chế biến ăn trước đã em đang làm cái thớt đó đây có cá cho em này đây ôi giỏi thế ở đây thì cá rất là nhiều em ạ ôi, cá to chỉ thế. cần thả một Nhớ. tí là có cá ăn ngay à mà anh ơi cá này kho tộ thì có phải làm lòng không Trời cá này cá hồ mà em, hồ tự nhiên mà. À, hồ tự nhiên. Sạch mà. Okay. Nếu mà cá mà ví dụ mình mua mà cá người ta nuôi thì mình nên làm lòng. còn cá này à, sạch thì tí nữa mình cứ kho thôi, còn tí nữa ai ăn lòng thì ăn, ai không ăn thì thôi. Ok ăn luôn. Vậy thì em sẽ cho ăn. Thôi nghỉ ngơi đi, 15 phút nữa sẽ có món cá kho tộ. Ok. À quên, cá kho làng Vũ Đại. Nói cái tên này nó oắt oắt tí ăn nó ngon. rồi cá nướng xong rồi thì bây giờ mình đang chuẩn bị nấu canh đang đợi nước sôi thì mình sẽ cho rau vào thì đây đây là nồi cá kho tộ nha các bạn các bạn à, nóng quá hơi bị ngon luôn các bạn ơi cái cá kho này có thể so được sánh được với cá kho làng vũ đại đấy Nên là gừng riềng xả ớt đây để mình ăn thử một con ô oh. à hương vị rất là thơm uhm. ngon quá mọi người ơi chắc mình chết vì sung sướng mà ngon quá ăn cái đầu bây giờ mới tới cái phần ngon nhất của con cá này là mình sẽ cho cái vảy ra Mm-hmm. <laughs> Đây là mình đã nấu xong bữa cơm ngày hôm nay rồi Đây là món cá kho tộ Cực ngon đây, đây, đây. là canh của Phan Hải nấu đây Không thể thiếu đó là một nồi cơm Nồi cơm Wow Đây để đi, đây để cắt em đem cơm cho anh ăn thử bữa cơm em nấu trong rừng xem thấy ngon không okay. đặc biệt nghe có vẻ ngon đấy nhỉ quá ngon luôn đây với một cười chén cơm cho cameraman cameraman ăn cơm đây ăn thử một miếng cá kho tộ của em xem ăn và cảm nhận xem xem nhìn là nuốt cái miếng rồi đấy ngon em cũng muốn thử một miếng anh thử miếng à, cá nướng nhé cá kho tộ của em ăn một con ở dưới đây chấm mắm anh chấm rồi anh thấy nướng à? vừa tới vàng đúng không vừa không ngon. cháy rất vàng vừa chín đều cơm mẹ nấu bữa ăn bữa bỏ bước vào <laughs> à, sao anh sao anh nhức nách luôn <laughs>